Mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh lúa miền Tây nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của con Năm Vui, à, một hộ à, nuôi ếch ở miền Tây quê mình ha. Thì à, video hôm trước á, mình có chia sẻ đến cái nhà một video là cậu Năm cho ếch ăn đó, và thả một lứa ếch mới. Đó, thì hôm nay á, là ngày mà cậu Năm xuất bán những cái mùng ếch và những cái con cá rô kết hợp nuôi chung ở trong cái mùng ếch này các bạn. Giờ hiện tại mấy anh anh thợ đang à, bắt đầu dạng những cái à, mồng ếch để mình bắt cái rô ra mình bán trước rồi một hồi mình sẽ mình cân ếch mình bán sau luôn các bạn rồi hiện tại thì mấy anh đang à, rạn ếch với cá ra riêng này các bạn rồi như các bạn đã thấy thì à, mấy anh sẽ lòn một cái cây xào à, dài các bạn ngang qua cái mục đó xong rồi mình sẽ tiến hành à, mình kéo đưa nó cao và kéo tới để mình lùa những cái con cá dưới đáy của cái mùng đi lại cái góc mình sẽ bắt đầu mình mình lùa ếch ếch với cá ra riêng các bạn rồi để mình bắt cá lên đó, còn ếch hồi một hồi thì mình sẽ tiến hành mình gạn sao chừng nào cân ếch mới gạn ếch nha các bạn giờ mình gạn cá rô trước đây. đây là nước cá rô uh, chuẩn bị uh, ờ, vô sọt mình đem lại đằng kia mình lộng lại các bạn dạ. họ cân sao đó bây giờ mấy anh đã lựa ếch với cá ra riêng nè ếch mình sẽ vô chừa lại các bạn thì giờ mình sẽ dạ, mắc cá lô dạ, dạ, thôi thì mình sẽ dùng cái sọt như thế này đó mình sẽ xúc vô đó gom làm gốc vậy mình xúc vô dễ các bạn đó xong mình sẽ cho vô thao thao ờ, xong rồi là kéo lại cái xuồng lại bên kia mình bỏ vô cái để gọng chừng nào cân thì cân các bạn gà đá gà đá gà đá dai thịt dai lắm à cày bỏ măng cho nó thứ nào chịu nổi măng mà có nấm có luôn em cho đó rồi à, lo mà dồn vô chứ ê có quay còn này chút một lần lại cái em còn ba con nè chút con dạ, thôi ăn lại hồi lụm qua được bên đấy mình mà dám nhiều hơn nãy đó còn nhiều chứ nhiều lắm à nhiều hơn <laughs> đầu nữa nhiều hơn bồn đậu thôi hai trăm ký cái nữa được không hết không nhiều hơn bồn đầu bồn đầu nhiều luôn đổ vô cái nữa đi rồi vớt cái nữa hết luôn thao này nhiều hơn nãy nhiều hơn rồi còn hai cái sọt của mình kế đâu có sọt nào đó, đâu còn nhóc trống nữa kìa vậy là dán cái mồng bên đó là ủa má dán có lỗi là cái mồng giữa đi vô cái mồng giữa đó là cái lăn mồng giữa đó sao mất chợ hết luôn mà không chợ đâu cái cái cái cái mồng đó là dụng cá, hả nó thả điệu dân mà Dạ, các bạn như vậy là đã mấy anh đã gạn xong một mùng rồi các bạn thì à, một mùng đó, thì khoảng gần một hai cái rô như thế này đó thì à, tại thì ờ, không không to nữa cả lúc khai tay không à, thấy cá rô rất nhiều nè bây giờ mấy anh sẽ lần tới lần tới lần cái mùng ở chỗ này nè các anh sẽ đổ ờ, đổ vô để gọng rồi một hồi cái lái thương lái vô người ta sẽ tiến hành ra cân các bạn đây mới nhiều nè là, cái mùng này mới nhiều dữ nè ừ. quá chừng nha <laughs> rồi đỡ hai con tiếp tục rồi cái thao cá rô nè quá trời cái thao cá rô Yeah. Dạ. hàm không đây thợ nấu nè cả nhà nó thợ nấu nghe không Đó. Ờ, trời giờ cái nồi giả cày nồi chắc này chắc hai ba chai rượu quá ừ. mà bơm lên lậu ông cũng la bơm một là không củi hay rồi thì hiện tại thì à, mấy anh tiếp tục à, gạn tới đi ông tới trước đi hàng bạn ông tới trước thôi nó vừa nó qua được ít cái gà riêng đây hẹp này thì à, cũng tiếp tục như thế không lọt cái xào rồi mình dở cao lên mình kéo tới các bạn tới hoài đó cái mùng này ít nhất nè từ hẹp cá rô hả từ ít nhất mà nhiều nhất à? tại vì mùng này là còn thả ba cá dạt chứ không cái này là hai mấy tiếng nữa để cho nó tới nha anh nhấn cao cao lên ừ cái nguồn này là cá dạng nhiều còn đó đây gạn chỉ sợ là ờ, thích nó gạn ra cá nó gạn về mà sau mình còn lại còn cá kìa còn cá gạn vậy còn cá nhóc kìa Hello, hello, ấp dế, ấp dế. Thấy không, cá nhiều thắt út rồi xuống kép ơi mở kép ơi ồ cá nằm bên đây à, nhóc luôn kìa nhóc lên đi nhóc lên đi để nó mở không ha lên hữu ơi quay thùng ngang qua luôn Vừa không tới. Hả? Vừa không tới. Đây nè, lấy cây nè, lấy cây cắm xuống xuống vỏ lên, đâu có chắc nó cũng được. Dùng thuốc trọt, nước đọt, không muốn trọt. Không lỗ rồi, thấy không? Nó là không rồi à lỗ dĩ hả nan chai hả chai nan chai thì hiện tại à, mấy anh đang tiến hành à, gà hết các bạn gà hết ra cá ra rồi đi đó rồi bắt đầu mình sẽ rút cá thôi một hồi chừng nào cân à, ếch thì mình gạt hết luôn các bạn đó thì có à, một hoa dạng à, ớt dạ cho các bạn à, với cá thì đây là cái mùa cuối cùng các bạn và cái đây là cái ao cá cuối cùng của cái mùa còn lại đó thì một hồi thì mấy anh sẽ tiến hành gạn ớt lại sau giờ bắt đầu gạn cá mình gạn cá trước rồi mình cũng xin phép dừng video này ở đây một hồi mời các bạn theo dõi video tiếp theo của mình khi video gạn ớt nha rồi mình xin kết thúc video đây ở đây nha các bạn hẹn lại các bạn ở video tiếp theo